Vâng, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn Chào toàn thể những anh chị em mà chúng ta hay đi phượt và thích đi phượt Hôm nay Minh Toàn xin giới thiệu đến quý vị các bạn cái camera hành trình SG Cam M20 Thì hôm nay Minh Toàn muốn chia sẻ đến quý vị các bạn về cái camera này với cái mục đích là một người sử dụng Chứ không phải là toàn PR cho cái sản phẩm này cũng không phải là toàn à, muốn quảng cáo cho một cái cửa hàng nào bán cái sản phẩm này Thành ra Toàn chia sẻ là với một tư cách của người sử dụng và cũng muốn tất cả mọi người mà chúng ta những ai mà không hiểu uh, hoặc là có gì đấy thắc mắc thì có thể comment ở dưới video này uh, để uh, toàn có thể là được cái cơ hội uh, mà phục vụ mọi người nếu như mà toàn biết thì toàn sẽ nhiệt tình trả lời về camera này thì uh, toàn là mới mua sáng hôm qua và với một cái người mà toàn thích à, đi phượt là một thứ hai nữa là cái công việc của toàn là cũng à, thỉnh thoảng thường xuyên hay thường xuyên là phải đi xe máy chính vì thế mà toàn lựa chọn camera này để à, lưu giữ lại những cái hình ảnh cũng như là những cái video về những cái vùng miền hoặc những cung đường mà toàn đi qua và chính vì thế mà mình chọn cái camera hành trình M20 này à, camera này thực tế nó như thế nào và cụ thể nó như thế nào thì mời quý vị bạn chúng ta cùng xem tiếp nhé Vâng, mình thưa quý vị và các bạn, cái camera hành trình SJK 1020 này ờ, thì ờ, được quảng cáo với các cái tính năng nổi bật như sau. Thứ nhất là nó quay camera, quay ờ, video lên tới 4K. Đấy, góc quay thì là 166 độ, pin thì là 900 mAh và có cổng để sạc, trao đổi dữ liệu và kết nối với TV của cái cáp HDMI. Màn hình thì là sắc nét thiết kế nhỏ con nặng khoảng 55 g và nó có thể chống nước cũng như là với độ có cái hộp chống nước là với thiết kế nhựa trong và để quay rõ nét ở dưới nước và độ sâu của nó là lên tới 30 mét nó giảm cái mắt cá trong cái quá trình chúng ta quay video hoặc là à, những cái ờ, ảnh mà chúng ta thường thấy là những cái mắt của chúng ta đỏ thì nó sẽ giảm cái phần này đi và nó có chế độ chống rung pin của nó thì nếu mà chúng ta bật wifi thì là chúng ta có thể là sử dụng lên tới lên đến là 65 phút và nếu mà chúng ta tắt wifi đi thì thời gian sử dụng nó sẽ lên đến khoảng 75 phút thẻ nhớ đi ờ, có thể tích hợp cái thẻ nhớ mà lên đến là 64 GB và bây giờ là toàn xin phép toàn mở cái ờ, hộp camera M20 này ra nhé đây nó có cái vỏ vỏ hộp như này quý vị bạn và đây quý vị bạn thấy có thể thấy là ở trên à, cái vỏ hộp này nó có cái cái à, app để cho chúng ta tải về uh, hỗ trợ cả iOS và Android Đấy, Android đây đây là cái lúc toàn mượt này đấy hình ảnh của nó là đây của các bạn để xem chúng ta bên này, bên trong hộp nó có những cái gì nhé đây là một cái đế để chúng ta cái lúc họ đóng gói là họ bỏ vào như này của các bạn thì chúng ta bỏ cái này này đây chỉ là một cái miếng xốp mà thôi đây là cái à, toàn bộ ở trong cái vỏ hộp của cái à, M20 đấy của cái M20 thì trong này nó có các cái à, cái phụ kiện mà đi kèm đây đây là cái để mà bắt lên xe và mũ bảo hiểm Đấy. hai cái này đây là hai cái miếng đệm và đây cũng là cái ốc vít để chúng ta bắt vào xe cũng như là à, mũ bảo hiểm đây là một ngàm để chúng ta bắt à, vào cái ghi đông của xe và đây cũng phụ kiện của nó bắt vào xe hai miếng uh, uh, mút đỡ để cho êm của cái máy một cái kẹp điện thoại kẹp điện thoại à, không phải là kẹp điện thoại xin lỗi quý vị bạn đây là cái kẹp của cái máy M20 đây thêm phụ kiện này và cái này nữa có cáp ờ, để chúng ta sạc và cuối cùng là có cái sách hướng dẫn sách hướng dẫn này thì ờ, thưa quý vị bạn là nó bằng tiếng Anh và các tiếng khác thì tiếng sách hướng dẫn này là nó hướng dẫn bằng tiếng Anh thành ra là ờ, nhiều cái chúng ta cũng có thể là không hiểu được bởi nó xuất xứ là ở Trung Quốc đây chữ Trung đây quý vị các bạn hai miếng đề can để chúng ta có thể dán vào xe hoặc là dán đầu dán cái này là mục đích chắc của nhà quảng cáo quảng cáo của ờ, hãng Etsicam một cái miếng ờ, rẻ để chúng ta lau và một cái mút nhựa này nữa à, rồi thì bây giờ chúng ta cùng mở cái ờ, camera 1020 nhé ở đây là cái camera 1020 SJK 1020 thì cái hộp này gọi là cái hộp và chống nước của việc bạn này Đấy, hộp chống nước thì ở đây thì nó có cái dán các kim ni lông để chúng ta bảo vệ màn hình Đấy. và đằng sau nó cũng thế thì bây giờ chúng ta mở cùng mở ra xem này mở ở đây là quý vị các bạn chúng ta thấy nhớ này đây chúng ta lưu ý là một cái là ở đây nó có chữ open thì chúng ta vừa kéo cái này xuống đó. đồng thời chúng ta bật cái phía bên này ra đó. bật phim này đó. việc bạn à, chúng ta chú ý cách làm nhé lúc mở là cũng cảm giác là nó hơi chặt đấy quý vị các bạn lúc mở là quý vị các bạn chúng ta chú ý nhá chú ý cái cảm giác của nó là hơi chặt bởi vì cái hộp chống nước của nó nếu mà nó không chặt là nó cái lực chống nước nước nó cũng rất là là là là kém thành ra cái lúc mở là hơi khó khăn đây chúng ta kéo cái, nó có chữ open chúng ta kéo lên này ta mở sang bên này đấy, mở lật ngược sang bên này thì làm làm đồng thời cho việc bạn nhé đấy. đấy các bạn thấy không ta mở lại để các bạn hiểu rõ hơn đây chúng ta đây cái khi mà mà lắp vào là nó như này của việc bạn nhé đây chúng ta mở lên là chúng ta đẩy lên trên và chúng ta kéo sang phía bên này từ trái qua phải làm đồng thời cái việc bắn nhé Đấy. đây chúng ta lấy cái 10 10 ra. đây là con 1020 ở trong này thì nó có cái miếng dán để bảo vệ màn hình thì ở đây là chúng ta cũng có thể bóc cái này ra đây quý vị bạn à, thấy ở trên con 10 10 này thì nó có sử dụng các cái à, phím ở đây là cái sạc quý vị bạn sạc để chúng ta có thể nó chỉ cho chúng ta dây thôi quý vị bạn nhé nó cung cấp cho chúng ta dây chứ nó không câu cung cấp cho chúng ta cái à, cái cái cái đầu sạc đầu sạc này chúng ta có thể dùng cái củ sạc của điện thoại của mình để chúng ta sạc thì cái này dây sạc này chúng ta sẽ cắm vào đây Đấy và bên cạnh đây thì nó có cái ờ, cáp để mà chúng ta hỗ trợ để mà chia sẻ ờ, video lên máy tính hay là điện thoại hay là tivi đấy và đây là một cái khe cắm thẻ nhớ ở bên này thì nó có ờ, hai cái phím chức năng lên xuống Đấy, bên phía tay phải là có hai phím chức năng lên xuống và có cái hai cái này là cũng là hai cái đèn hai đèn để báo hiệu ở phía bên trên cùng này là nó sẽ có hai cái nút một nút là nút nguồn một nút là chụp ảnh và quay video Đấy. còn đây là đèn báo hiệu ống kính của nó cũng được bảo vệ một cái lớp ni lông như thế này Đấy. thì toàn bóc cái ni lông này ra nhé ở đằng trước thì nó có các cái ở đây là hệ thống loa ba loa một loa hai loa và loa tròn tròn ở giữa ba loa ở đây là cái ờ, pin của nó các bạn đây. cổng để để sọc tháo pin Đấy. nó có cái mũi tên này việc bạn kéo cái, theo cái chiều mũi tên này đây đây là pin của nó Đấy. pin của nó có việc bạn Đấy cũng rất là nhỏ gọn đằng trước này thì à, là ống kính và là cái à, thương hiệu của nó tức là thương hiệu Etsicam đây là hai cái đèn hai đèn báo hiệu và khi mà các cái tính năng và nó như thế thì toàn chia sẻ tiếp cái việc bạn là cái ờ, về mức giá mức giá mà toàn mua ở đây đây quý vị bạn đây là toàn mua là với cái mức giá là 2 triệu 659 ngàn thì ờ, ở đây là toàn mua combo tức là um, combo ở đây tức là là gồm mấy cái sản phẩm liền đấy ở đây là toàn mua một cái SD cam như thế này đây là 2 triệu 659 cứ cho là 2 triệu ờ, uh, 660 quý vị các bạn nhé thì toàn được những cái gì đây là một cái camera và các phụ kiện kèm kèm theo nó như vừa rồi giới thiệu với các bạn thứ hai nữa là thêm một cái cục pin dự phòng để khi mà chúng ta có thể là chúng ta hết cái pin này chúng ta sạc pin này trước và chúng ta thay cái pin này vào pin này thì chúng ta lại sử dụng tiếp được với thời gian sử dụng của nó khi mà chúng ta bật wi-fi là được khoảng 65 phút và không bật wi-fi là 75 phút chính vì thế mà chúng ta nên có một cái uh, pin dự phòng để chúng ta thay cái lúc mà nó hết pin thì pin này chúng ta sạc trước khi mà sử dụng quý vị bạn đây cái pin của nó thì ờ, nó lên 900 mAh quý vị bạn này Đấy, 3,8V và 900 mAh à, combo hai khi mà 2 triệu 660 nghìn thì gồm một cái máy ảnh một cái pin dự phòng một cái thêm một cái nữa đấy là cái thẻ nhớ 16 g và thẻ nhớ này là quý vị các bạn không phải là thẻ nào cũng được đâu quý vị các bạn nhá thì nó có cái thẻ nhớ mà ừ, quy định cho cái ờ, về cái cái cái, cái, cái máy này có thể sử dụng được và khi mà quý vị các bạn chúng ta mua thì chúng ta chú ý là ngoài những cái ờ, phụ kiện như này thì nó sẽ có những cái phụ kiện mà chúng ta phải mua thêm ví dụ như ở trong này thì quý vị các bạn thấy là có các cái gắn như gắn ở đây là gắn ở ờ, xe đạp này xe đạp của quý vị các bạn này cái tay cầm hay tay ga ấy. hoặc là tay ga của cái ờ, cái xe máy đấy cái cái trên cái tay cầm của xe máy nhưng mà khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì gắn trên tay cầm nó rất là bất tiện bởi tay cầm nó ngắn được có khoảng là mười mấy 20 phân khi mà quý vị cắn lên trực này mình cầm mút ra mút mút ra như thế này đi tay đi xe nó không được an toàn nên mà quý vị các bạn à, nên mua một cái à, cái cái thêm cái nữa đấy là cái uh, gắn vào xe máy mà cái này toàn bộ cái này thì nó bằng nhựa nhựa cao cấp nhưng mà riêng cái này thì nó bằng sắt nó đắt hơn và với cái giá của nó là 350 ngàn đấy thì chúng ta để chúng ta gắn vào cái chỗ chỗ cái gương xe máy ấy. thì cụ thể cách gắn như thế nào thì uh, quý vị và các bạn uh, hãy đăng ký kênh uh, này để uh, chúng ta xem uh, tìm trong kênh cái sẽ có cái video tiếp theo là cái video về về cái cái cách mà lắp đặt của camera này lên uh, xe để quý vị bạn uh, càng hiểu rõ hơn đây là toàn bộ cũng không giấu gì quý vị bạn luôn ở đây là toàn mua tại tech 360 và sau khi mà toàn tìm hiểu ở trên mạng rồi thì là toàn mới quyết định là đến chỗ này mua và cũng là gần địa điểm là ở Hà Nội hơn nữa là cũng uh, là cái uh, sau khi mà băn khoăn nhiều cái hạng camera khác nhau nhưng với cái hạng này thì là giá tiền toàn thấy là phải chăng với những người chúng ta cũng muốn trải nghiệm và lưu lại những cái video cũng như những hình ảnh mà những cung đường mình qua còn những có những cái camera hành trình mà nó lên đến hàng chục triệu đồng hoặc gần chục triệu đồng thì nếu mà quý vị bạn có điều kiện thì chúng ta nên uh, sẽ mua những cái đấy còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta có, có thể mua cái dòng SD cam này thì uh, cũng là một cái dòng mà có thể nói là giá trung giá trung bình trở xuống rồi thì như thế chúng ta sẽ được một cái uh, camera hành trình và để ờ, xem cái phần cài đặt ờ, của camera này ờ, nó như thế nào thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đón xem video tiếp theo. Để đón xem video tiếp theo thì quý vị và các bạn xin vui lòng nhấn cái nút đăng ký của kênh này và xem cái video tiếp theo về cách cài đặt của SCK 1010 để làm sao chúng ta có được những cái thước phim cũng như là những cài đặt mà nó cơ bản nhất để chúng ta có thể sử dụng được ghi lại được những hình ảnh cũng như trong quá trình sử dụng và ở đây là toàn cũng xin giới thiệu cho quý vị các bạn về những ai là chúng ta chưa biết thì chúng toàn xin giới thiệu hơi tỉ mỉ một chút thì có gì mong quý vị các bạn mà à, bỏ qua cho toàn và cũng à, một cái điều nữa là khi mà chúng ta mua cái này về thì chúng ta nên sạc đi sau khi mà sạc thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tiến hành vào cài đặt được và để uh, cài đặt và sử dụng nó như nào thì uh, mời quý vị bạn chúng ta hãy uh, bấm nút ờ, đăng ký của kênh nhé thì đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị bạn nhé chúng thể đăng ký uh, mất phí đâu vâng và xin uh, cảm ơn quý vị và các bạn uh, đã theo dõi video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn uh, trong những cái video tiếp theo về cách cài đặt cũng như là về cách sử dụng gắn xe gắn lên xe như nào thì kính mời quý vị bạn chúng ta hãy cùng xem video tiếp theo nhé